đây hmm. mình sẽ thử thơ nữa Mèo. cứu nha các bạn ở Xin chào các bạn mình ờ, đang ờ, hôm nay buổi chiều mình được nghỉ vậy thì ngày hôm nay mình nghỉ ngày trong tuần mình được nghỉ về sớm công ty mình thời điểm này nó hết ít việc nên cũng được nghỉ sớm mình tranh thủ đi cắt lại cái đầu tóc thì, ờ, thì trên đường đi về mình sẽ quay lại khung cảnh chỗ mình giày chỗ này nên thấy là rất là đẹp nên thì mình sẽ review lại những cái khung cảnh ở chỗ này các bạn xem đó các bạn thấy không khung cảnh ở chỗ này các bạn xem thì mong các bạn hãy xem ờ, video này và like và đăng ký ủng hộ kênh mình Việt 6686 thì ờ, các bạn mới các bạn ờ, cùng đón xem và theo dõi trong quá trình mình review ở khung cảnh ở đây cho mọi người xem nhé phía trước mình là một à, đàn cứu đây các bạn này các bạn đã thấy cứu lần nào chưa còn à, phía khung cảnh ở bên à, trên đó là một ngày cảnh đồi rừng còn phía dãy xung quanh này là những tòa nhà và các ừ, tòa nhà cao tầng ở mọc mình sẽ review cho các bạn xem chắc có thể nhiều người có thể chưa biết được con cứu uh, đây có con cứu không 히히히히 예, 안녕하세요. <laughs> đây mình sẽ thử sợ nữa cứu nha các bạn ở đây là chắc ở đây ở chỗ này là có cái chuồng của họ nuôi đấy ở đây nuôi cứu ở đây có nhân viên mấy người họ bảo vệ chăm sóc nó chắc ờ, mùa này nó mới đẻ hai con này em cứu này lát nữa thì mình sẽ đi dọc dọc lên trên ờ, cái ờ, dãy ờ, khu đối trên đây cho các bạn xem các bạn xem nha các bạn xem thấy không cứu không rất là rất là đẹp gọi là nhiều lắm tính hết vậy một hai ba năm nhiều lắm các bạn nha này cũng là mình có qua bên Hàn Quốc này mình mới thấy được cứu chứ thực ra mình ở nhà Việt Nam mình mình chưa bao giờ nhìn thấy cứu như mình ấy. mình ở Việt Nam mình mình chưa bao giờ nhìn thấy cứu mình qua đây mình mới thấy còn cứu tân mắt luôn nhìn nó rất là dễ thương đó ở bên này người Hàn người ta rất là ừ, bảo vệ động vật chăm sóc bảo vệ động vật bảo tồn các động vật nó những cái họ nuôi về thời tiết của họ là rất thích hợp cho cho bán cứu và các loài cá mình sẽ đi một vòng bạn xem mình sẽ đi một vòng trong cái khu này cho các bạn xem nữa. ở đây là mùa này thì mình quay thời điểm này cây củi nó vẫn chưa được mọc trở lại nên nó sẽ chưa được đẹp lắm chắc có lẽ lần sau mình cũng sẽ quay trở lại đây để làm lại video này quay lại lại cảnh tượng hôm nay lại tiếp theo cho các bạn xem video rau ừ, thì ở đây khi nào mà các cây vũng hoa lá cây cối nó mọc trở lại đồ đẹp ấy, thì mình sẽ quay lại cụ ở bên kia thì dân ờ, họ ở mọi người họ, họ ở ở đây tương đối không khí rất là là, là trong lành sẽ đi ra một cái khu bờ hồ này cho các bạn xem một chút rồi sẽ lên đây sẽ lên trên ờ, cái đoàn chỗ cảnh rừng này cho các bạn xem rồi mình sẽ đi ra cái đoàn phía đầu ờ, bờ hồ này một chút đánh nhau bờ hồ này cho các bạn xem thấy những cái tòa nhà mọc rất là đẹp không tòa nhà của Hàn Quốc nó làm thì rất là hiện đại các bạn chưa biết ở bên Hàn xây dựng cấp tốc ờ, một tòa nhà như vậy người ta chỉ xây dựng trong vòng khoảng cỡ tầm 15 ờ, ngày hoặc một tháng trở lại là xong toàn bộ các ngôi nhà vậy đấy các bạn các bạn có tin không? bạn thấy cái cái cái đường cầu này họ làm nhìn rất là, là đẹp mắt này nhìn một cái đoạn cảnh cảnh, cảnh đường cầu luôn rất là đẹp mắt còn ở phía dưới những cái khu này cá rất là nhiều nha mọi người cá thì cực kỳ rất là nhiều nhưng mà ít không ai dám dám câu bắt hết đấy vì bên này họ nếu mà câu là câu cá là sẽ bị công an bắt ra phạt đấy nên rất, rất khó đây là những cây thông này chắc có lẽ ờ, cũng nhiều người có thể là cũng chơi biết cây thông rồi mình cùng qua bên này thì mình mới mới gặp cây thông thôi khung cảnh ở đây rất là yên bình và đẹp đẹp mắt các bạn bạn ờ, xem video của mình thì nhớ like và đăng ký ủng hộ cho mình mình là việt cảm sáu mình là sáu bây giờ mình sẽ lên đến uh, cái cây cây khu rừng bên kia cho các bạn xem vì mình cũng chưa đi lên lần nào cả mình chưa đi lên lên khu rừng đó lần nào cả nha mình sẽ lên Anh cái cầu đồ rất là đẹp không? Đây. Lò về cầu. Còn mình sẽ giới thiệu cho các bạn đây này. Đây là cũng có bản đồ và nhà nghiên cứu đồ các thứ nhá. Phía đây là cái này là chắc khi nào người ta lên rừng thì có cái thuốc xịt ở đó nhưng mà bây giờ họ, họ tụm lại không? Nó mà nhức được, mình lần được họ cứ để là chỗ này là có thể cắm một thuốc luôn nha các bạn Nào, chúng ta cùng tiếp tục đi lên đến đáy nhẳng thì những ai mà thích cuộc sống của Hán ở bên này thì nhìn thấy nó rất là đẹp mình lần đầu cũng lên được cái khu vực này mình sẽ xem thử tính như thế nào thế này này rất là đẹp nha mọi người khung cảnh đấy mê ly luôn những cái chỗ này thích hợp cho đóng phim này rất thích hợp cho đóng phim các bạn thấy phim Hàn Quốc họ rất là lang mạn đồ các thứ với khung cảnh họ rất là đẹp đây mình thử lần đầu để lên đến khu rừng này mình xem thế nào chỗ này chim nó đầu ổ đấy dạ, rừng đôi nó rất là đẹp chỗ này lại mọc được một cái cây ở chính giữa này nên họ phải cắt cái khúc này cho cái cây nó mọc lên thấy Hàn Quốc nó thiết kế những cái, cái, cái khu chơi rất là đẹp không nhìn rất là đẹp mắt đây là dành cho những người để nghỉ ngơi không mình thử đi hết cái đoạn đường này xem sao nha <laughs> đây có những cái cây ghế này Ây. ghế nghị nghệ nghị nha các bạn Ui chà. cái này vào mùa hè thì chắc có lẽ rất là mát nha vào mùa hè thì sẽ cực kỳ rất là mát ở bên kia có họ những người họ chơi bên kia kìa mình giờ sẽ đi lại một vòng nữa sẽ đi hết trong cái khu này trong xem để nó, mình mới lên lần đầu thì mình cũng mình chưa chưa biết chắc chỗ này là như thế nào đấy mình thấy đẹp quá mình review lại cho các bạn xem cảnh rất là tuyệt rất là mát mặt dành cho ờ, nếu mà công nhân đóng phim Hàn Quốc các bạn thấy trong phim Hàn Quốc đều họ, họ có những cảnh rất là đẹp không này những cái này là họ dành cho mùa hè để người ta nghỉ chơi những cái mát chim qua bên kia xem thử mình chưa bị nào bên kia Thôi mình phải quay vô lại cho bà con xem Thấy không? Rất là đẹp Rất hợp cho những cặp tình nhân đổ đi chơi hay là đi những ai mà đi du lịch hay là đi gì đến những khu này thì mùa này thì chắc cây cột nó chưa mọc luôn chắc là lần sau thì lúc nào cây cối nó, nó mọc đẹp rồi là thì mình cũng sẽ ra đây quay lại cho các bạn xem một lần nữa thì lúc đó các bạn mới cảm nhận được cái cảnh đẹp của nơi đây khu bên kia cũng là cái chỗ chơi dưới bên đó một cái bờ rào này mình hướng vào được bên đó lần xa quá